Hôm nay mình nói nội dung gì Tú? Anh nghe anh hiểu Nghe hiểu rồi Rồi vô Nếu biết ngày mai em holding me.